chào anh em hôm nay à, tôi lại tiếp tục làm cái video này để à, giới thiệu cho anh em về cái à, cách mà anh em đi đánh bầu cua đi chơi bầu cua bịp ở bất kỳ những cái sòng sới bầu cua nào hay là những cái sân chơi bầu cua nào thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng khi anh em sở hữu được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nhiều anh em cũng đã mua và đã biết cái cách sử dụng và cái cách và cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nó như thế nào đấy thì uh, cũng như cái mọi clip khác tôi làm thì hôm nay tôi cũng uh, nói luôn nói uh, sâu thêm một tí về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này để cho anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua anh em có hiệu quả nhất thì cái bộ đồ chơi bầu cua này nó vẫn là cái đồ chơi bầu cua mới nhất 2019 anh em nhé thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em và cho anh em nhìn thấy ba cái à, nhìn thấy bộ sản phẩm đồ chơi bầu cua bịp đây là cái bộ đồ chơi báo dung anh em nhé bộ dung đấy thì à, cái bộ của nó gồm những cái gì đây cái bộ của nó gồm ba chấm rất nhỏ này này đó đây là cái ba cái chấm mà tôi đã những cái clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em mà anh em vẫn chưa nhìn thấy cái chấm của nó đây là cái báo dung anh em nhé cái dung này thì ờ, khi anh em mua hàng hay là khi anh em mua sở hữu thì anh em ờ, lên trên cơ sở tôi tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi kỹ hơn và cái ờ, cái cách chơi cái, cái cách mà đến sân chơi anh em chơi mà anh em giành chiến thắng đấy, thì anh em sẽ đến với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, còn thì à, trên clip này tôi cũng chỉ nói giới thiệu qua cái bộ đồ chơi này thôi đó, thì uh, cũng như mọi clip thôi tôi cũng làm và tôi đưa cái chấm này đưa cái chấm này nhé đây anh em tôi đưa cái chấm này vào trong uh, mặt của hột bầu cua đấy thì nếu mà anh em mà dán một chấm dán một chấm vào mặt của cua ví dụ như anh em dán mặt hiêu này đi đấy, anh em dán mặt hiêu này thì uh, khi anh em lắc hay là khi đến sân chơi người ta lắc thì uh, anh em uh, đánh được hai mặt đấy là một miếng chấm đấy là một chấm báo dung nhé anh em đánh mặt hiêu anh em dán mặt hiêu này thì chắc chắn 100% là anh em có thể đánh mặt hiêu chuẩn 100% cảm nhận được cái độ dung ấy cái độ dung của cái máy báo dung kia thì anh em có thể đánh được cái mặt đối diện đó thì đi đánh bầu cua này nó khác với tài xỉu đi đánh bầu cua này anh em có thể tả được tả được thì anh em ờ, rất là tiện Đấy, tiện ở chỗ nào thì tẹo nữa vào tôi sẽ lắp cho anh em xong tôi, sẽ nói cho anh em còn đây là cái máy rung nhé anh em để động được anh em đúc túi quần cũng được nhé <clears throat> anh em đúc túi quần cũng được không ảnh hưởng gì cả Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ đưa cái chấm này vào trong ờ, vào trong cái hột bầu cua này thì anh em thông cảm nhé tôi không làm được trên clip này được thì có gì anh em ờ, cứ đến cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em và nói cho anh em cái cách mà anh em đi chơi bầu cua bịp anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng và đây cũng là cái mẹo mà để anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua mới nhất 2019 này anh em nhé nó giúp anh em đi chơi bầu cua luôn thắng Đấy. cách anh em à, đi chơi bầu cua luôn thắng đó ok giờ tôi đã đưa cái chấm vào trong cái mặt bầu cua đây anh em nhé tôi đã đưa cái chấm này vào mặt bầu cua đó thì tôi đã đưa vào mặt con cua anh em nhé khi nào mà tôi lắc tôi lắc hột bầu cua này thì uh, khi nào mặt cua lên báo cho tôi biết và lên mặt bầu nó cũng sẽ báo cho tôi biết nhưng mà tôi sẽ đánh được đôi mặt vì tôi uh, tiếp xúc với cái này nó nhiều rồi nên là tôi có thể tôi đánh được hai mặt còn anh em nếu mà anh em muốn biết hay là muốn cách đánh mà anh em cảm nhận được cái độ dung của hai mặt ấy, thì anh em sẽ đánh được đó thì uh, tôi sẽ cầm cái cục dung này để tôi cảm nhận để tôi cảm nhận nó nhé anh em Đấy, thì uh, khi anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần cái cầm cái bộ đồ chơi này thôi đến uh, sân chơi thì anh em chỉ cần cầm nó và anh em đưa được hạt vào hoặc là anh em uh, kiểm tra được hạt của người ta thì cái tỷ lệ thắng của anh em rất là cao nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em 5-7 tiếng để cho anh em cảm nhận được cái hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này Đó. giúp anh em đi chơi bầu cua luôn luôn thắng Đó. cái uh, miếng dán này anh em sóc thoải mái nhé anh em sóc thoải mái luôn anh em sóc như sóc điện được không sao cả này. Đó. thoải mái không bao giờ bị bung ra cả Đó. vậy thì uh, máy không dung không dung rồi không dung là tất nhiên là không có cua và không có bầu Đấy, không có cua và bầu thì cái tiện ở đây để tôi nói luôn cho anh em khi anh em biết ở trên trên cái uh, sân chơi của anh em là không có cua và không có bầu đúng không thì anh em những ai mà đánh cua đánh bầu anh em bốc tất cua đánh bầu anh em đánh thích đánh mặt nào cũng được đấy ví dụ như ví dụ như ván này không có cua không có bầu tôi đánh tôi nhặt hết cua với bầu tôi đánh sang cá mở cho anh em này tôi đảm bảo với anh em là 100% là không có cá à không có cua và không có bầu nhé mở cho anh em này mở này cái này trơn thế nhỉ mở này. đó đó không có cua không có bầu đúng không không có cua không có bầu thì uh, tiếng ấy tôi đánh cá thì tôi cũng xịt nhưng mà xịt tôi cũng chẳng mất cái gì cả tiếp tục cho anh em nhé Rồi, ờ, máy rung có cua này anh em này đảm bảo với anh em 100% có cua nhé chuẩn xác luôn 100% có cua luôn này Ôi, trơn thế mở này đó cả cua cả bầu luôn nhé cái ờ, bát này hơi trơn hình như không rửa cả phòng anh em ạ <laughs> anh em thông cảm nhé tiếp tục cho anh em một hai lắc nữa này lắc mạnh không lắc mạnh em lắc mạnh không sao nhé thoải mái luôn đi rồi lại không dung không dung lại không có cua không có bầu anh em bốc hết cua với bầu sang anh em chơi anh em chơi mà nào được đấy là tùy anh em mở đây chắc chắn là không có cua không có bầu đó không có cua không có bầu nhá chuẩn chưa ok tiếp tục cho anh em một lắc cuối cùng này anh em thấy cái ờ, hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó nó giúp anh em đi đánh bầu cua mà anh em ờ, cái tỷ lệ thắng của anh em là rất là cao khi anh em sở hữu được cái bộ đồ chơi này Đấy. <clears throat> rồi ok có bầu rồi cái kiểu dung như thế này thì chắc chắn là 100% là có bầu rồi mở cho anh em nhé 100% có bầu này mở Ôi, trơn quá này đấy hai bầu luôn anh em nhé thật sự là máy cực kỳ chuẩn luôn đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em một cách anh em dễ hiểu nhất để anh em về anh em chơi bầu cua đấy. thì anh em là không chơi nữa anh em tắt cái nút này đi tắt cái đèn đỏ là đi là được đấy. thì cái bộ đồ chơi bầu cua này tôi đảm bảo với anh em là 100% là không có tang hoàn toàn là không có tang luôn đấy khi anh em bóc cái hột ra cũng không nhìn thấy cái tăng tích gì cả